na Dhanani te khatika Nungur zo pi mo Nuam sinh tâu a Lung đuôi tang nung ngang mani Hit lam manu chayi Unda nung na tên hung tua mi da nam mi pin hung tua ma kei hung ma kai na cấm chiang sa te kha dùng chiang pe lâu tu ba học sa ze na te pan kei nong hun khia mo ai hang 삭제이세 나가 센터 윙게 용우 홍또한 di manina Kapkata kong kibya Nangong zangin mo Nuang sing tâu pa Lê vui panong lang tuwin Nim pan panong dam tua Namin kong patin feel piante ti umi Tau panang to na hem feel piante ti umi Tau panang to